Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Lại tiếp tục quay trở lại con đường tấm lòng vàng nhé Quý bác anh chị nha Hiện tại thì quý bác anh chị có thể nhìn thấy là trời mưa khá là to luôn Nên là bà con hiện tại thì đang nghỉ ở trong này Hầu như là không thể làm được bê tông không làm được không vận chuyển được luôn đấy quý bác anh chị ạ Nên là mọi người có xem được cái video thì uh, à, quý bác anh chị là thông cảm cho Giang là cái lý do vì sao là buổi chiều ngày hôm nay Giang không thể tiếp tục được bây giờ thì à, Giang sẽ xuống dưới đó để kiểm tra xem là dưới đó thì à, cái, cái xi si mọi người à, như thế nào ấy để xem là có có ổn hay không nữa con đường này xem là mình phải kiểm tra ấy. đây những cái đoạn mà hôm qua mình vừa đổ xong đây này các anh chị này chúng ta lại trời nó đang mưa này nên <coughs> là rất là sói mòn luôn cái đoạn này là đoạn hôm qua là là, là còn còn cũng mưa và là nó cứng rồi đấy cứ ba chị nhá kia là không sao cả đấy từ xối từ trên này này hầu như toàn bộ này mưa rất là to luôn Đến mai là cái đoạn này nó còn cứng là đổ từ hôm qua rồi đây những cái chỗ này này mình lấp vào như này này hỏng Dạ, ok này là thoải mái mọi người đi là không sao rồi nhưng xuống cái đoạn dưới này là mình mới đổ ấy thì nước nó đang chảy như này rất là đấy thì mình phải đi kiểm tra xem trời mưa rất là to luôn đấy các anh chị ạ đó hầu như rừng rừng mất bao nhiêu thời gian cái cái cái ấy của mình này chơi trong hết ra này không kịp sói hết rồi này hỏng hết đường luôn cái này mình phải đắp cho đây rồi anh ơi có một người có cái xẻng nó lấy ra gia súc của em ấy, bịt vào không nước nó nó sói ra con này nó hỏng hết rồi cái đoạn đoạn mới đổ ấy cầm chặn ngang để nó chảy ra cái đoạn cứng này đó không nổi đâu hỏng hết rồi mọi người không kiểm tra gì cả cứ đứng đấy thôi xúc chặn nó ngang để nó chảy ra đây xúc ngang cái này để nó chạy chảy ra đây ờ đúng rồi đắp đắp ra cái, cái bờ ấy Nên nó sói hỏng hết rồi này ôi ôi Người nãy không kiểm tra đây cả sói hỏng hết đường luôn này Cứ để nước nó chảy Cả nó đi, cả nó đắp đắp nó vào Bắn quá và còn cứ nhà nhau đấy không kiểm tra gì Đấy chưa, hỏng hết rồi, sói hỏng hết rồi Nước nó ấy chảy Mới đổ xong là nó hê hết rồi này, chơi hết rồi Không tác dụng luôn này, hỏng hết rồi Xe ở dưới này uh, Mắc không đi được luôn này, hỏng hết rồi cái bê tông là này là hỏng hết rồi này Chết rồi Hầu như toàn bộ phải dừng rồi Không không làm được các anh chị ạ Rồi hỏng hết rồi này Bê tông mới đổ xong này Ở dưới này thì ờ, đánh đảo đây trời mưa nó bất chợt này Rất là khó khăn luôn Con đường tại vì cái này là đổ nó chưa khô này nó hỏng hết này có có đâu cái này không phải bê tông đâu cái này này đừng đừng dẫm vào đây anh chặn để, để nước nó đỡ sói vào đây nó sói vào đây nó hỏng hết đây còn gì nữa em chặn em bảo anh chặn đây còn bước cái em gì nữa để nước nó chảy qua cái này là được rồi làm gì nữa không chặn trên đấy rồi thì thôi anh ơi chặn trên đấy rồi thôi không phải cái chỗ trên kia mình chặn rồi thì thôi ok rồi. đây nó sói nó hỏng hết đây có thành bê tông đâu nhưng mà người nó không kiểm tra tại vì là nước nó chảy như này nó mạnh ấy giờ nó chặn kia rồi nó cứ chảy theo này thôi sói hỏng hết rồi còn gì nữa đây này toàn này mới đổ hỏng hết rồi này. đấy phải chặn chặn chỗ này để nó chảy ra đằng này đấy nó mà chảy ra đường này thì lúc nãy không sao rồi em không để ý cơ chứ con nãy là mình đang mải trong kia nên là không cho để ý đường mới đổ bà con chưa biết đấy, nhưng nó chảy ra này nó sói nó hỏng hết bê tông này vì là bê tông nó còn mới mà đấy đúng rồi anh chặn cho đấy là nó cứ chảy ra đây đâu là không sao rồi nó mưa này xuống nhỏ không sao mà này nó thành cái sói này nó sói mòn ra bê tông mình đổ là phí còn vâng, cái đoạn trên này thì ok rồi trên này thì không phải lo nước chảy cũng được xe hầu như là rút ra hết nên được làm con đường ở dưới có tre được không em đấy anh đã bảo rồi khi mà người nhìn thấy thời tiết cái là một người phải là ngay không nó chết xi si là con phí mình lại phải mua thêm bằng số lượng đấy nữa Ờ, không cái cái ở dưới của em ấy. À, cái dưới ừ. đây là nếu mà nó tạnh thì mình làm luôn. Cái dưới đây là hết vỏ bao rồi. Họ, ừ. họ đậy lại được. Đây rồi đúng không? Được. Còn nếu mà ấy thì mọi người chuyển lên luôn nếu nó tạnh ấy. Vâng, mình đổ luôn nữa nó chết si. Vâng, ừ. đang bị sói kìa vừa đổ xong buổi chiều sói mưa sồi sồi phát. Còn hết luôn chóc trơ rồi. thành bê tông luôn đấy. Cái đoạn này hôm qua thì không nói rồi. này thì ok rồi. chảnh thì đây là giang thông báo này cho các bác anh chị là mình hoán lại là con đường à, <laughs> mang tên tấm lòng vàng là phải hoán lại toàn bộ mưa rất là to luôn sợ không không, không làm được luôn người lỡ ướt hết rồi Đó. ý là còn một vài mét nữa mình đổ nốt thông báo này các bác anh chị biết là như vậy đây à, sau khi mà mưa đây cũng mà giang quay hoãn đây này, này Sói mòn hết này Vừa đổ đây Sói hết luôn là hỏng Hỏng một uh, chỗ tí là mình phải dùng dễ bao xi Đấy là cát Trộn là mình láng lại Thế mới uh, làm thêm xuống dưới này thôi các bạn chị ạ Hiện tại thì uh, mọi người trên này thì uh, phải đợi Thứ nhất là đợi uh, cái cái vật liệu mà mình đã trộn sẵn ở dưới kia kìa Do là trời mưa quá to luôn nên bà con đi hầu như là trơn không đi được xe máy lên đấy hầu như phải đi dốc mà chứ không không phải đi đường bằng ấy đấy ván ép mình, mình đóng tận đây rồi này nhưng cái này là dày uh, 10 phân này cái này là 12 này 13 phân này Bác anh chị nhé, này 13 phân này Đấy, Mình chỉ đổ ở dưới thấp một chút chỗ này nữa Rồi 10, 12 phân, 11 phân so với đường mà nông thôn như này thì uh, là quá đảm bảo chất lượng rồi Đấy, chị nhà đây đường trơn lắm cái xe có lên được không tí nữa mình sẽ đổ nốt đến đoạn này Còn nó nắng thì mình sẽ đổ xuống tận dưới này được không, không nắng ở dưới này thì mọi người đang đang đang xẻ gỗ và ép cốt pha trơn không thể đi được luôn các <laughs> bạn chị để bánh xe này đấy nếu mà bằng xong thì rồi xe máy lên kiểu liệu toàn dốc với anh chị ạ đây mọi người còn phải khênh cả cái lên này <laughs> bao không lề lên đây mọi người phải khênh từ dưới này lên này đấy phải khênh đúng rồi mọi người phải khênh từ dưới này lên để đổ là đấy xe không lên được luôn rồi vì là à, mưa to như lũ luôn Mà tạnh cái là tiếp tục Không lên được Đây xe bánh xe quay này Ta phải hạ dưới này hết rồi Đấy mình ghi hình lại cho các anh chị cùng biết xem Là con đường Không thể nhanh được Nắng này còn được Chứ mưa thì chịu rồi uh. Nào lên thì mình để đổ đấy luôn đặt Cho người khênh lên thôi Trơn quá không nổi Trơn bánh xe đây đây đây đấy Không lên được luôn <laughs> Để đấy luôn đấy em ơi Hạ đấy luôn đi Để chân chống hạ đấy là đặt đặt ờ, sỏi đấy thôi Tí nó khênh lên thôi Không lên được rồi đấy. Thì mình được giờ xe rất là nhiều luôn này Tành mưa bà con làm ngay Để đấy thôi để đấy thôi Tí này khênh lên Không lên được đâu Còn đi số 1 hết lên dốc mà Đúng rồi mọi người hạ đấy thôi Tại vì trên kia là nó lên dốc cao không lên được trơn lắm Để tí nữa anh em mà khênh lên khênh lên là đảo luôn Rất là trơn luôn đấy Huh. Đó bà con là tiếp tục lên này Mọi người đoạn nào không đi được thì hạ xuống hết nhá Để cho mọi người khênh lên thôi Đừng ờ, lên quá là nó trơn Bánh ngã đấy không đơn giản để mà làm đoạn này không ờ, ghi hình từng tí để các anh chị là không biết được đoạn cầu này này các bác chị này mưa này hết cả ở đây luôn đoạn này là cầu qua là phải đổ ra đủ dây 10 phân không? Đủ dây 10 phân không? Đủ, đúng không? Ừ. cứ thế mà lấy 10 phân 10 phân mà ghép vào luôn bảo nó gạt bằng luôn này nó dễ lần sau. Mình đỡ lấy cái ván kia, Ờ ừ. Đấy là 10 mình bảo 10 phân thì gạt bằng đấy là 11 12 phân. quá giấy được dày luôn này. Dày một hơn ấy. Cái mái là đường này nó không không bể nữa rồi. Đấy, ván này bà con chặt gỗ trên này. À lấy gỗ trên này xuống à? ồ đấy trời mưa đấy bà con vẫn tích cực làm cho may quá của các bác chị ạ tạnh ở cái là mưa tạnh cái là mình lại tiếp tục con đường luôn nhưng mà do là đường trơn nhưng là xe để chở lên thì rất là khó khăn chuyển đoạn dưới kia lại bỏ dưới kia lại tiếp tục mình à, khênh lên này ừ, ừ, ừ con cháu nhỏ xinh gái không cháu nhỏ xinh gái không nhè yeah. oh. 我说嘛你，有嘛你，要没动，这个天呢？ đầm đầm như thế này. đấy đúng rồi mọi người thoải mái chọc chọc nữa đầm đầm đầm, đầm nó chắc được cuốc băm băm cũng được càng chắc mình thôi bên trông mà dầm nữa Đây là nó hơi dốc mà nó ít nước thì mình cho ít nước Khô một chút cũng không sao Chúng ta thì chơi Chúng ta thấy chạy đèn đó mà chưa hết Nó dễ lắm Ô, nguồn nước à? Tá dạ, không à? Tá dạ, không vướng máy xúc ờ, năm là mọi người phải bê bê ờ, từ bên kia xin máy xúc đi để lên ờ, có bê tông để nó trộn nhỉ ba anh chị nhá lý do vì sao vừa mưa lại còn vướng máy xúc không đi được luôn tiến độ công trình nó chậm hơn bao nhiêu Giang đang ờ, xuống đây để ờ, kiểm tra cái ờ, chỗ mà mấy anh em đảo xi ở đây Đấy, chân cái đường bê tông để lên bản đấy Thì uh, xuống đến nơi thì lại tiếp tục một cơn mưa như này nữa Và cái số người ở trên kia đang đảo bê tông thì không biết giờ này thế nào Thế nên là không không đảo bê tông nữa rồi đấy, Hiện tại thì cũng là 4 giờ 5 giờ kém rồi Và cả ngày hôm nay là mưa hai lần luôn Đấy, lúc chiều là một giờ mưa một lần sau đó tạnh đường trơn mình cũng đổ thêm được một chút thôi chở vật liệu nó khó sau đó thì à, máy xúc lại mắc cái máy xúc nữa ông đi được xuống đây để à, bảo nghỉ thôi trời mưa rồi các à, con ơi về thôi nghỉ thôi thì à, có lẽ là cái, cái đoạn này sẽ là đoạn kết thúc buổi chiều mưa ngày hôm nay các bác anh chị nhé con đường thì hiện tại không thể lên được nữa Chắc có lẽ là phải nghỉ 1-2 ngày để con đường khô mới trở bắt đầu trở vật liệu vào được Thì lúc chỗ máy xúc làm ấy là mưa hai lần liền Nên là không không không thể đi lên được Vai chị ạ à. Bà con còn phải ấy, ờ, mưa vừa đổ ấy này Không nổi luôn Đường này sợ Bao nhiêu công sức của bà con gần như hỏng hết ấy Mưa này một người dắt lên thôi ờ dắt lên thôi còn đi đường đoạn nào đi Thế là hết rồi đổi cái này là hết rồi cái ván như nó cao 12 phân thì đổ thấp cho một chút rồi cho bê tông thấp cho một chút cái này hơi dày đấy ờ, rồi đúng không rồi nó mười mấy phân rồi mà rồi dạ, dạ, dạ. ờ, đây hôm nay anh, anh gạt thấp cho một chút mười mấy phân mà cái ván này nên em đo là 14 phân Chỉ đồ cỡ 12 phân thôi mà nó cao quá là sau này mình không đủ vật liệu ấy Rồi mọi người dắt lên đi Trơn lắm Biết rồi, nghỉ thôi Làm hết chỗ này là lấy ni lông che Cho một cái ván ngang ở đây là như thế này được rồi Bê tông nó chết rồi được rồi Xong rửa cuốc xẻng về nghỉ thôi Bà con Không làm được mưa hai lần đường lại, lại, phải dừng tạm hoãn này, toàn bộ có lẽ là cái à, video của Giang ngày hôm nay cũng xin được khép lại ở đây à, xin chúc quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là luôn luôn vui vẻ hạnh phúc và nhiều may mắn thành công trong cuộc sống và nhớ đừng à, quên chia sẻ đăng ký ủng hộ kênh của Giang nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo